Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng vừa trả lời câu hỏi của đại biểu Kiều ở Đắk Nông, nói là sẽ hỗ trợ cho mỗi người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số một máy iPhone Max. Thì xin hỏi Bộ trưởng là cái số người dân được hỗ trợ này là bao nhiêu người dân và dự kiến bao nhiêu số tiền và Bộ trưởng căn cứ vào chính sách nào để hỗ trợ cái máy iPhone Max này. Và trong lúc đó thì cái sinh kế của người dân đang cần thiết hỗ trợ về cây con giống về hạ tầng phục vụ cho sản xuất và nhiều cái điều kiện nâng cao cái chất lượng của cuộc sống người dân thì xin hỏi bộ trưởng là ưu tiên hỗ trợ cái nào trước xin hết xin cảm ơn bộ trưởng